Ok xin chào các anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả anh em ơi Hôm nay thì Khả sẽ nhìn phần cho anh em xem nha anh em ơi Đây uh, Event uh, của server này thì cho anh em xem sơ qua các thông tin event ở đây nha Khả sẽ mở thông tin event cho anh em xem sơ qua thử uh. Nói chung thì uh, đó là event uh, Ngày Nhà Giáo Việt Nam anh 20 tháng 11 Đây là Khả vô lấy cái link cho anh em xem <coughs> Khả đang đi đổi show nè Trong gian đổi show thì Khả lấy cái link nè Lấy cái link uh, đâu rồi đây, đây. Đây, anh em thông tin về Evan anh em ơi ngày uh, mấy chủ Phật Sơn Kiết Sử nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì cái địa điểm anh của chúng ta đó là Tương Dương uh, Tương Dương đó và sẽ bắt đầu bắt kết bắt đầu Evan vào ngày 3 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 18 tháng 11 thì còn nửa tháng nè 15 ngày là kết thúc nha nè kết thúc kèm với kết thúc đua tốt cá nhân với ban hội luôn thì nguyên liệu thì cái này đi chan ra này không nói nè nó đâu mở ra túi mấy cái túi này mấy cái tôn sư trọng đạo này mở ra này rồi còn cái này là điện tống kim này năm ờ, năm chục điện tống kim giấy trắng à, ờ, cái bút này mua ở đây nọ như này tốn 100 điện tốn kim nữa thì đỡ ăn này là tốn phải một khá là nhiều điện tốn kim đó 150k điện tốn kim nữa này mua 10 xu cái à, đây là mua 10 xu cái của anh nhanh nếu mình mua thì ép cũng tầm 10 xu kèm với những cái nguyên liệu như thế này 10 ca xu là 10 kim nè là 1.000 cái đó thì kèm với những nguyên liệu này nữa thì nó tương đương cũng gần 12 kim kèm với vật phẩm uh, ờ, tương liệu mua này nọ chắc cũng hơn 13 kim hơn gần 14 kim nói chung là anh 14 kim cho nhanh được nè đó còn này em Evan tiền uh, tiền vạn này em tiền vạn thì chúng ta cần uh, tôn sơ trồng đào với cái bút là tiền vạn mà anh được một cái là 400 triệu 400 cái gì 400 nghìn chứ 400 nghìn mà 1 nghìn cái thì tương đương còn 400 triệu kinh nghiệm nè anh full event tiền vạn này được 400 triệu kinh nghiệm đó. và được uh, cá nhân đưa tốt cho ban hội rồi móc móc kinh nghiệm thì không có gì hết rồi cái này mới quan trọng này học quả ân sư này à, một cái được 770 xp thì 1.000 cái sẽ tương đương 770 triệu kinh nghiệm thì với cấp khải thì tầm này chắc úp chắc hơn một cấp nè hiện tại khải là 50 phần trăm rồi chắc là khải lên được 91 ờ, mấy chục phần trăm tông sư dùng đạo là cũng sắp 10 kim rồi ok sau khi anh thì được mảnh này phi uh, mảnh ngựa này chiếu dạ phi dân này mảnh xích tố này quá tửu này thiệp này thiệp đua tốt này hống minh thạch đỡ hống vũ khí này sách tiềm năng bút kỹ năng thì tinh tinh hồng phúc duyên thiết là hán bằng nhựa sơ đồ giang hồ tiền tổn lộ quá tửu thiên sơn là lượt đã xem anh lỗ hay lời nha em ơi 14 kim là xem lỗ hay lời nha bài phong độ rồi sau khi anh mất 1.000 thì sẽ được uh, à, 100 triệu kinh nghiệm nữa này và vòng sáng siêu đẹp cộng 200 sinh lực rồi ngẫu nhiên sẽ được một là tiết băng tinh kháng cả hoặc là tiết lục uh, à, tiết hòa tinh sinh lực 200 sẽ được lệnh bài bot nữa này lệnh bài bot nữa này à có lệnh bài bot nữa này thể chuyển giới nam thành nữ nữ thành nam và sau khi anh cái hộp đó sẽ được uh, một cái hộp tôn sư trọng đạo may mắn mở ra được là hơn sư chiếu giả dạ, thì tinh hôn binh là cũng ok à, lệnh bài bot bây giờ tính ra lệnh bài bot này á à? lệnh bài bot mười tháng một tính lệnh mười bot đánh hình xui này ra vào lắm một tật tới kinh ngựa bí kíp thì tinh tinh hồng thì tinh... à quá gơ luôn rồi, ok hiểu rồi ok anh em bây giờ chúng ta sẽ vào lại game rồi đổi xu anh em ăn cho anh em xem nha nó cũng giống như mua xe server trước không có khác gì mấy nữa nó chỉ khác xe vừa này là anh 14 kim và vật phẩm thì không biết là như thế nào thử nha đổi cho anh em xem Vừa rồi thì được ông anh ờ, viên Beware donate cho Nam Kim Anh lỗ xem mà là Giá là chắc quá đen rồi <laughs> Toàn hình Đổi anh lời lỗ này Hôm trước còn 75 kim vừa nộp 5 triệu đâu đó nè Hết lấy tiếp lấy xài Nộp nhiều thì giá rẻ Rồi ok Vậy anh thử lời lỗ đây Nhiều nên bảo anh lỗ quá trời luôn à khánh lời lố này cho anh em xem ờ, con trục bạc thứ như thế nào <laughs> cho anh em xem trục, trục bạc thứ như thế nào đây anh em bao lố lời chắc luôn á ờ, ờ, ok lời lố giờ mới biết nha anh em đây đâu ạ đây nờ bờ sơ lão đại sư này rồi mua thẳng luôn nè thành phẩm hộp quà luôn mua thẳng luôn 14 14 xu cho một cái mua 1.000 cái là 14.000 xu đó xong nha anh em các bạn này con sẽ chặt rừng anh thấy được gì à đỡ ép thì cũng tốn tầm 12 kim hơn cho đến 13 kim nhưng mà đỡ gom điểm tốn kim này nọ rồi gom từng túi nguyên liệu nữa nó rất chi là mất thời gian anh em ơi tiền của anh phong thì tốt lắm đảm bảo lời nhé ok anh luôn ok bây giờ khải sẽ lên uh, di chuyển từng thành cũng như hồi xưa thôi ai thành đô em còn tiền vạn bữa nào anh anh em ơi tầm này tiền vạn không có cả có mấy trăm vạn không đủ rồi nè anh em bình cho bỏ dưới này được không ờ lấy mình bánh cánh rồi cánh bình mình bánh rồi rồi bây giờ bạn lựa bắt cánh bình mình bánh đã tưởng hơn nào nè anh em đang xem video này thì đừng quên cho cáo like chia sẻ cho anh em ơi lần này lần đầu tiên anh em bình uh, ờ, đầu tiên của mấy chủ uh, Phật Sơn Ký Sử xem thì lời hay lỗi nè Hết 14 kim Rồi Kiếm mình bánh nè Let's go Có cả Thiên Sơn Thiên Sơn thì đã phải mua hai cái nến đi Mua hai nến lá Thiên Sơn như này Hình như Thiên, thiên Sơn khải cánh hết rồi hai cái nến lá Thiên Sơn may mắn này Cái nến này là bao luôn may mắn này nè Đó Thiên Sơn 120 phút rồi ok Bước đầu Lâm dạ vâng ạ Hello hello nha anh em ơi Anh em đang xem trong like chia sẻ cho anh em ơi 14 kim Nhất là hello này Rồi <laughs> No Gì mới ra đầu gì đây gì đây Thiệp À thiệp quý thầy à Chắc chắn lời Một quá tử đại Quá tử đại Có thể là khả năng up lên 91 khoảng 30% ờ, một bình tiểu ui anh gần 50 cái mà chưa có gì luôn em ơi sắp mực lên rồi gần 50 cái là không có gì anh em đang xem trong một like chia sẻ cho anh em ơi <laughs> gần 50 cái chưa có gì luôn vãi cảnh rồi mấy mình hữu duyên làm gì đây một sư đời giang hồ như đây sư sắt tiềm năng à sắt tiềm năng được 5 điểm tiềm năng nè sắt tiềm năng là nó tương đương một cuốn tại thì kinh nè tương đương một cuốn tại thì kinh đấy hơn 100 cuốn rồi à gì đây thiết là hán thì nó lộ sắt tiềm năng hai sắt tiềm năng ôi cố gắng kiếm hai bộ là hợp lý nữa mà tại vì Evan đó thì cứ một sắt thì hai sắt sẽ là mát như năm rồi ở Evan này thì ra hai sắt tiềm năng này giờ ra hai kỹ năng nó đẹp nữa mà thêm hai kỹ năng nữa đẹp rồi to rồi mới hai cuốn sắt rồi không có gì hết nhưng kinh đông cố gắng lợi làm hai cuốn kỹ năng làm hai cuốn vào lóc một tật anh em cái này thì Evan thì mới có như nè còn 15 tật thì ở server vừa rồi Khải mua trong anh là 10 14 kim đó nè 14 kim mua cho đỡ dành thiếu lâm một viên thiệt tinh hai viên thiệt tinh thiệt tinh server này thì ba trăm rưỡi ba viên thiệt tinh hơn hai trăm gần 200 cái này mình quá tử kỹ năng nào xét kỹ năng nào cần xét kỹ năng em mà xét kỹ năng đợi anh thấy yên lên khỏe khỏe tí nè rồi sắp mặt rồi như toàn cái gì đâu không vậy không ray luôn trắng trơn luôn em áo quá chướng đây mảnh phi dân ba ok luôn con dê luôn một mảnh ngựa rồi em ơi rồi hết 300 cái không có gì luôn một mảnh ngựa dừng trồng một mảnh ngựa ngồi trong cái gọi cái này là rất mảnh ngựa phi dân chiếu già các kiểu luôn em ơi hai tiềm năng ngô cường ơi hai tiềm năng cái này là hai tiềm năng mà hai sách tiềm năng đang tìm kỹ năng này nè đang tìm sách kỹ năng này. này làm hai cuốn sách kỹ năng nữa đẹp đó rất là ok như đây phúc duyên như đây sách thu giãn leo hộp rồi gần 400 cái rồi chưa có gì luôn em ơi chưa có gì gọi là đặc biệt thì tin mấy cái này quá đơn giản này rồi thì có lộ không 14 kia của tôi đó một triệu ơi bút kỹ năng ngon đó tìm cái bút kỹ năng này em ơi đó à, một cái bút kỹ năng là đủ mắt luôn rồi hai bút luôn rồi hai bút luôn rồi hai bút rồi úp cấp rồi 500 cái rồi về thành đô thành đô đô đông úp cấp này mà úp cấp này úp cấp này tìm chiếc mình nào này rồi tiếp tục ăn tiếp tìm cái bút nữa đẹp này mà hai bộ cho đẹp này mà mẫu đâu xin cái bốc nữa nè xin cái bốc này bốc này là một kỹ năng là giống như một cuốn vào long mà tỉnh nè nhưng mà mỗi em event chỉ ăn được hai hai bút thôi nè hai bút như là hai sách thôi không được ăn nhiều như nè nên là một event anh em cố gắng nghiên cứu sau hai cuốn sách là mát và hai cây bút là mát đó rồi cắn thêm một long một tịnh nữa thì mạnh như phật tổ luôn nè tầm cấp thấp như thế này rất cần những điểm kỹ năng như tiềm năng trời tổng tiền thổ lộ không rồi hết sớm trong cái này còn 400 hơn tiền thổ lộ bốc đâu phúc duyên đại quên quá tiểu đại còn 300 cái cuối nữa mà tiền thổ lộ nữa tinh hồng ờ, hết 700 cái này có vẻ như hơi bị to này có vẻ như hơi bị to này và <laughs> long tịch à, của ông anh nha ông em nha anh em hãy mua trong anh đó ok gì đo này gì bạc liền bắt này gì đo này gì bạc liền bắt này khải kéo lên gì bạc liền bắt này rồi tiếp theo này hello anh thạnh nha <laughs> tiếp tục bữa giờ nạc anh đơ gần chục cũ rồi anh toàn sẵn sàng sàng mua ba đô sẵn sàng sàng hết mấy triệu rồi gì đây phong lên độ đồ làm một cái bút nữa anh em cái bút nữa anh em trời ơi tụi mình có lộ không vậy có lộ nhóc luôn anh em Đại lực lỡ bao Ủa Sao không ăn được nữa Ủa sao kẹp kẹp phím luôn áo <laughs> vậy Thấy mới kẹp phím luôn em <laughs> Kẹp phím rồi kẹp phím rồi Đậu xanh nhấn nút đến mức kẹp phím luôn <laughs> Vô lại kìa Không nhấn được phím một nữa luôn em Ừ sau này không thấy ra lượng bài boss luôn ăn được vỏ đất rồi không ra lượm bài boss luôn em nhỏ vậy vô lại ạ à, anh em đi đạn này Mình nhà nuôi heo qua chưa? Vô thôi nha Vô tôi nhanh, vô tôi nhanh cùng đi đánh bớt Evan Tiếp này Tiếp này nè Về nhà nuôi heo vô bơ tơ, vô bơ tơ Đó, ui sách nữa Sách nữa nè Trời, tưởng bút chứ, sách nữa Ba sách nè Mặt cốc khải full rồi, nhà quý Nhà đất quý phát rồi Anh em trong bang full rồi bạn ơi Trời ơi, về nhà nuôi heo vô ba tơ cái coi Đến bây giờ chưa chịu vô ba tơ Trời, tụi tiền lỗ gì đâu không người ta Rồi, ton, ton này, ton này Ton này Ton này Cái nhau Bỏ mấy tiền thua lộ vô này, chọc rương này Mấy cái tiền thua lộ này ba chục xu một cái thôi nè Để coi thử bao nhiêu bình Tính ra thử lời hay lỗ cho anh em xem Bao nhiêu bình này 1, 2, 3 nó bỏ hết vô này tính xong đó rồi tiếp tục đâu còn 119 cái cuối cùng nữa mà tìm một cái bút nữa mà chua thế Tương Dương chờ bạn đánh luôn bot mà không thấy hả ở ờ, tầm này lệnh bài bot có mới đánh được nè sau nãy anh không có lúc này nè anh không có một lệnh bài bot nào luôn nè quay lại uh, biển kinh đi biển kinh này anh chưa cái gì không có lần bài luôn nè anh này không có lần bài luôn nè không có lần bài boss luôn nè một viên tinh nữa một cái bút nữa coi không lần bài boss luôn mà nãy đọc trên kia có lần bài boss đó Th à, ờ, tiên thổ lộ này không ghép được ờ tiên thổ lộ này không ghép được nè lần bài boss cũng không ra luôn nè nam bút đâu tìm cái bút nó đúng bộ này nam sắp thủ giãn sắp thủ giãn sáu cây cuối cùng dưới đây chiếu dạ trời ơi chiến đấu lộ phúc nhân đại phúc nhân... quán bình à, quá tử đại quá tiểu đại này anh móc anh móc quá tiểu thường mới ra rồi xong luôn toàn luôn không có mốt được cái bút này 30 ô trống rồi mấy cái này chẳng bút sốt lắm rồi à, ờ, sát thủ giang lỡ hộm này để có ngày mai gom bỏ còn lon này đại lực sát thủ giang đi đến vực ái này phi tóc này đại lực nè người giảng nè thiết là hán ồ đúng đúng một cái thiết là hán luôn á trời một cuốn luôn đó áo thiệt sự 30 đủ không không không đủ phúc duyên này. phúc duyên này ba này làm gia tẩu rồi rồi ba bình uh, ờ, quá tử đại là kính một tiếng nha năm cái này không có cầm dồn như thường nha mọi người tăng 30 điểm may mắn còn cái thương này tăng 20 điểm may mắn ở ờ, server này thì ra cái đại khá là hay không biết là anh em làm chan được đồ nào xịn chưa khải vẫn chưa thấy đồ gì luôn nè đang vãi cả rồi tám sunder bốn sĩ tinh ôi đồ tính ra lỗ sắp mặt luôn á năm 10 14 kim mà như thế này thu được gì đây rồi một cái thể chuyển giới luôn không có ngựa luôn và một cái sinh lực 200 rồi sắp mặt luôn à, được một cái bút mở cái này rồi được một con ngựa tuyệt ảnh tuyệt ảnh uh, 10 15 ngày con người này đến ngày mấy người này đến 12 rồi để cho con người này cho xe người đến 12 mang tuyệt ảnh đẹp không ồ có vẻ mang tuyệt ảnh đẹp hơn đó nè 500 né tránh nè có vẻ ok đó à ok ok hợp lý nó là hợp lý lên ngựa đi sói xe bay cũng hợp lý á rồi tính ra được rồi trời nhưng lộ sắp mặt luôn em 14 kim được thu được gì 14 kim thu được bao nhiêu uh, bao nhiêu tiền thu lộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 18 18 thiên thủ lộ mà trên này thì uh, thiên thủ lộ là 30 xu một bình 18 bình 18 cho anh em xem cái lời lộ này 18 nhân cho 30 xu là thu được uh, à, 540 xu rồi cho 500 xu đi nhỏ vái trưởng luôn thì tinh này là 350 xu được 4 cục à, 350 xu 4 cục nữa là một k tư cần một k tư là được một k chín bốn mươi rồi hai cái mảnh này thì chưa biết giá trị nên mà thằng server mới chưa biết giá trị ai cần thì muốn biết giá được người đó rồi cái ba cái này đưa tốt bỏ một bên rồi thẻ chuyển giới này chắc khoảng tầm này chắc bán được uh, kim kim đó em server này chắc khoảng kim cộng một kim rồi cộng một kim là hai kim 940 cái thiết hoạt tinh này thì anh vẫn ai cũng có Khang nghĩ là chắc cái bán không được nữa Server này một ạc nên là bán không được Mang vào người Tăng được 200 máu Đó Rồi Cái vấn đề là cuốn sách tiềm năng với kỹ năng này Đó. Ra ai mua không Ai xúc Bomber hay đổi bút Kỹ năng Cộng tiền Ra thế nào Sách này thì không biết giá nữa nè Mà 5 điểm tiềm năng hai cuốn thì chắc Khải còn cắn thôi Khải không bán nữa Rồi một cái bút Bút này cũng xem là mới còn chưa biết giá lắm Không biết giá luôn nè à, Bút này cắn được một kỹ năng này Thì một Evan thì được ăn được hai sách Nhưng mà Khải đang dư một sách nữa nè Khải đang dư một sách Sợ tính ra đi Một viên tinh thành được 500 xu này Cộng 500 xu 2.900 cộng 500 xu nữa là 3.400 Rồi 3.400 14 kim 14 kim thu lại là dư Được uh, <laughs> Cái này 80 xu nữa đó cái này tám chân chấm xu đi sư đờ chân chấm xu đi là ba kim năm rồi ba kim năm giữ được ờ, ba cuốn sách với lại bút kỹ năng tính ra mà đỡ mà nói so thì 14 kim thu được một kỹ năng và ba ba cuốn tiềm năng thì một tiềm năng anh em biết rồi thì cuốn vào long tình thì chắc chắn nó có giá rồi còn cái này chắc nó chỉ cao lắm là một phần hai giá rồi hoặc là một phần ba thôi thì cuốn này nếu đỡ bán thì người chắc cũng được ờ, vài kim mà chưa biết giá nữa mà đó nói chung là 14 kim mà thu lại nó mới ba kim năm thôi còn biết mấy cái này bán được 10 kim không được bốn cuốn rồi đâu sao mà lờ luôn rồi ok luôn mà mấy mình phú nhân à, quá tửu đại nữa nè quá tửu đại này thì trung bình khả nghĩ chắc uh, 100 xu cũng bình chắc có người mua đấy một hai ba bốn năm sáu cầm cho nó trăm xu đi khả nghĩ 100 xu ra lên chắc có người mua liền đấy. 4001 đó tương đương là thu được 4k rồi thu được 4k còn lại là ba cuốn sách này không biết được 10 kim không nếu mà ba cuốn sách này mà duy trì được 10 kim thì có thể là hòa vốn lời được kinh nghiệm đó cũng không biết nữa em tại vì có ai mua hay không rau lên à, tại vì ai cũng anh á không biết có ai mua hay không à, ok nói chung thì không biết lời lỗi nhưng mà được up pick up rồi còn lại mấy cái này thì chắc ai cũng anh rồi anh này anh thôi anh em ơi một này hai này ba này đó rồi à, được vài điểm tiềm năng như anh em cũng đã biết thì tại thì kinh thì tầm 5 kim một cuốn thì 10 điểm như vừa rồi á là trung bình phải 10 kim rồi anh em đó là được 10 điểm tiềm năng đó còn ờ, một điểm kỹ năng này bên này á là võ lâm một tịch thì nó tương đương khoảng 14 đến 17 kim đó phải canh vào luôn rồi ok đó đơn giản rồi thôi cái mấy cái hộp thì không yên thua anh em ơi mấy hộp này hộp này bỏ mấy cái hộp này thì Evan phi tóc này nọ thì sách thủ giảng đi vượt ải thôi không có gì hết sách tiềm năng có một kim năm mà rẻ ghê nhờ một kim năm mình cho ba cuốn này bốn kim rưỡi nếu mà tiềm năng một kim năm thì bốn kim rưỡi đi rồi à, kỹ năng khả nghĩ nếu kỹ năng chắc phải làm ba kim thì thu lại 7 kim thì chung là lỗ lỗ ba kim hơn nữa <laughs> làm thêm bạn nha ok ngày mai anh em ơi ngày mai khai sẽ anh ạc à, thiếu lâm ngày mươi cho ông anh rồi anh em xem lời lỗ nha ngày mai khai sẽ anh tiếp tục ạc ngày mươi thiếu lâm cho anh em xem ừ ok giả được rồi anh em ơi à, dư được một cuốn này đó nó ra thử ai đói không đói lấy thì cũng sắp là bù tiền sâu nè mày đúng rồi nói chung là được á không lỗ đâu nè anh ấy là ok đó rồi anh em xem video anh vân vừa rồi thì up cấp thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nè mày Khải up lên cấp 91 rồi nha anh em à, Nói chung hiện tại bây giờ cố gắng up 50 con thí là lên còn tầm 95 Đẹp đẹp điểm tí trong phái còn tầm 20 điểm là đánh đẹp nè mày Tầm này thiếu điểm quá Cũng, cũng cố gắng up cho nó nè Nó lên điểm đâu đó đánh cho nó sướng Đây cho anh em xem lại set đồ này đó Trong vùng 10 chống 30 70 chón rồi xe chuyền kháng cả hai khăn lôi 12 áo kim đã kích áo đã, đã kích nón về vũ khí dòng 1 đó rồi bao tay kháng lôi đã lưng làm chậm 40 rồi giày kháng lôi ngọc bò kháng lôi nhận kháng lôi chung mấy cái đồ này cũng như áo này thì hồi đầu phải mua một kim vũ khí này thì mua 700 xu nón này thì phải mua 3 kim gia chiên này thì phải mua một kim rồi bao tay này phải mua 500 xu nhẫn này thì mua một kim nhẫn này thì mua hơn <laughs> kim rưỡi ở ờ, à, nhẫn này mua hai kim sinh lực cao mua hai kim ngọc bội này thì phải mua 500 xu đai lưng này thì phải mua 8 kim hay 9 kim đó không nhớ giày này thì phải mua một kim nói chung là tổng set đồ này thì ờ, khoảng 15 ờ, kim hơn một tí nữa nè khoảng một triệu thì không có nhiều nói chung bên server này anh em thấy không đồ thì muốn mua mà không có đỡ mua trung bình thì xét đồ của Khải tầm 1 triệu anh em quá phèn luôn <laughs> gần một triệu thôi quá phèn luôn nè như anh em xem Khải chơi bên server đồ tím này không một món Khải úp ba bốn triệu bình thường nè <laughs> bên này thì tất cả tổng 10 món này thì chỉ có mới một triệu hơn thôi khá là rẻ khá rẻ đỡ nói chung là giờ giờ chơi nè giờ chơi à đơn lời à mảnh phi dông mà vô mình hiếm là có tiền liền đúng rồi nhặt đòn ơi nên là tầm này chưa biết là vô mình hiếm hay không chưa biết được rồi đó anh em nói chung là tổng sắp đồ khải thì chỉ được cái đai lưng là đẹp nhất này 8 kim rồi cái nón đẹp nhất này ba kim rồi còn lại là cứ một kim một kim 700 xu một kim kim rưỡi hai kim 500 xu thì nọ các kiểu ở server này thì cứ một kim là 70 nghìn anh em một kim thì 70 nghìn mà khoảng hơn mười mấy kim thì khải sẽ đồ khải hơn một triệu thôi rồi à, ngày mai khải thì tiếp tục à, anh mình cho thiếu long như là nghe mi á thì anh em à, cái gì ngày mai hóng cho vui nha <laughs> đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ chơi nha anh em cảm ơn em đã theo dõi video nha